Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Covid mô hình quân đội đi chợ cho dân Sài Gòn thất bại. Theo nhiều nhà quan sát, việc chính quyền đưa ra đề xuất nói trên cho thấy chính quyền đã thừa nhận chính sách đưa quân đội đảm nhận việc cung ứng thực phẩm cho toàn bộ dân cư thành phố cùng với chính quyền cơ sở là một thất bại. Ngay từ khi chính quyền ấn định kế hoạch bộ đội cung cấp thực phẩm cho hơn 10 triệu dân thành phố Bắt đầu thực hiện từ ngày đầu đợt siết chặt phong tỏa 23 tháng 8, nhiều chuyên gia, nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng cảnh báo về thất bại được báo trước. Từ Sài Gòn, giáo sư Hoàng Dũng nhận định với AFI tiếng Việt về vấn đề này. Từ sự kiện này có hai cách đánh giá khác nhau. Một cách nhìn có vẻ tươi sáng là khen ông nhà nước uyển chuyển, biết sửa lại các quyết định của mình sao cho phù hợp với thực tiễn hơn. Nhưng mặt khác người ta cũng thấy điều mà nhà nước không thấy đó là những người ở vị trí quyết định đã vội vàng đưa ra những chủ trương mà ngay từ đầu đã thấy sai lầm. Cụ thể là cấm hoàn toàn shipper trong một số quận. Còn một số quận còn lại vẫn cho hoạt động, nhưng trong phạm vi của một quận thôi. Việc giải quyết hàng hóa cho hơn 10 triệu dân, họ trông cậy hoàn toàn vào bộ đội. Khi Sở Công Thương đề nghị cho 25.000 shipper hoạt động trở lại, điều đó có nghĩa là công khai thừa nhận mô hình cung cấp thực phẩm trước đây là hoàn toàn thất bại. Thất bại có thể biết trước được, với một thành phố hơn 10 triệu dân, để đưa được đồ ăn thức uống đến cho dân thì phải một lực lượng ức chừng 50.000 người. Không thể điều 50.000 lính làm việc đó được. Số lượng đó là quá lớn, riêng việc đó đã đủ thất bại. Còn việc di chuyển, các shipper khi cần ngay lập tức có thể tới ngay. Còn với những người không chuyên nghiệp, đó là chuyện không dễ. Thêm một điểm khác là shipper họ thường quen với hàng hóa, Ông nhìn nhận ra sao về việc các hoạt động của thị trường, của xã hội dân sự gặp khó khăn trong giai đoạn đại dịch? Giáo sư Hoàng Dũng, có thể nói các tổ chức dân sự đi làm từ thiện này kia ở Việt Nam có những khó khăn đặc biệt mà nhiều xã hội khác không có. Đằng sau sự khó khăn đó chính là sự sợ hãi của nhà nước, sự ngờ vực của nhà nước đối với các tổ chức như vậy. Người ta sợ các tổ chức mà nhà nước không nắm được. Nhìn chung trong xã hội toàn trị, lo lắng đó là điều dễ hiểu rất đúng quy luật điều hành của một xã hội toàn trị. Nhưng đại dịch Covid-19 đang diễn ra hiện nay, nó bộc lộ hết tất cả những điểm mà trước đây người ta đã thấy, nhưng bây giờ thấy sâu sắc hơn. Đó là xã hội dân sự là yếu tố cấu thành của xã hội hiện đại, không thể gạt bỏ ra được bằng mệnh lệnh hành chính. Cấm cản nó, gạt bỏ nó, xã hội sẽ chịu hậu quả. Cuối cùng nhà nước phải gánh hậu quả đó, người dân phải gánh đã đành nhưng nhà nước cũng phải gánh. Trước khi phong tỏa theo chỉ thị 16, các tổ chức từ thiện trợ giúp thực phẩm cho người nghèo vẫn hoạt động được. Người ta nấu cơm, có nơi ngày nấu đến 2.000 phần cơm, có lực lượng đem đến cho người dân bị đói. Nhưng sau đó có lệnh là mỗi nơi chỉ được hai người tham gia phục vụ. Như vậy trên thực tế là cấm họ, vì chỉ hai người làm thì làm sao tổ chức nấu ăn được nữa. Tôi thấy những đoạn video cho thấy người đói, tại những chợ tặng cơm đó buộc phải đóng cửa, phải quỳ xuống đưa tay vào nhận một phần cơm, vì sao? Vì cũng phải nhận giấu giếm, vì sợ nhà nước biết. Đến bây giờ tình hình có thay đổi rồi, tức là bắt đầu mở rộng, cho phép rồi. Tất cả những điều đó cho thấy sự lúng túng, hoàn toàn không có chủ trương ngay từ đầu, với ảo tưởng là một mình nhà nước có thể giải quyết tất cả. Thực tế là khi người dân đóng thuế thì chính quyền phải trên cơ sở đó lo cho dân. Còn đối với người dân, nhà nước cần phải để cho họ giúp nhau, đừng cấm cản họ. Trong khi đó, nhà nước thoạt tiên cấm nhưng cấm không được, sau đó phải mở, mở he hé. Hiện nay 25.000 shipper được hoạt động, nhưng lại với điều kiện phải xét nghiệm hàng ngày. Mỗi lần xét nghiệm tốn hơn 200 ngàn. Họ phải bỏ tiền túi ra hoặc nơi thuê họ phải bỏ tiền ra để shipper được xét nghiệm. Cuối cùng thì giá cả hàng hóa tăng lên do có thêm chi phí xét nghiệm. Người dùng phải chịu, mà điều này phi khoa học. Vì chính nhà nước đã nói rằng mỗi xét nghiệm có hiệu lực trong 3 ngày. Vậy tại sao hàng ngày phải xét nghiệm? Cho nên việc 25.000 shipper được hoạt động trở lại là một bước tiến, nhưng đồng thời đầu này mở, đầu kia có hơi thắt lại chút. Nếu có một chứng cứ khoa học buộc phải xét nghiệm là một chuyện, nhưng đây không phải là như vậy. Tóm lại, đó là do họ sợ hãi trước lực lượng không phải là nhà nước. Thực tiễn đã bắt phải thay đổi, không thì phải trả giá bằng người chết, bằng oán thán, người dân đói thì họ nổi loạn. Tất cả những cái đó đẩy anh vào thế không chấp nhận không được, có điều là khi anh đã không có cái nhìn nhận đúng đắn, anh đưa ra những sai lầm, rồi sau đó lại sửa chữa, thì phải trả giá. Mà trả giá thực ra là người dân trả giá, còn nhà nước chỉ trả giá bằng cái uy tín bị sứt mẻ. Thành ra là nếu đi tìm cái may mắn trong tai họa, thì trận dịch này đã bộc lộ tất cả những khuyết điểm của cách quản lý xã hội từ trước đến nay. Bộ trưởng Y tế, số tử vong Sài Gòn giảm dần. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 8, Bộ Y tế ghi nhận 344 ca tử vong trên toàn quốc. Số người chết cao nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh 256 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Bình Dương 31 trường hợp. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, hôm nay bệnh nhân COVID-19 tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây có xu hướng giảm so với đỉnh điểm vào tuần thứ hai và thứ ba của tháng 8 năm 2021. Hà Nội xét nghiệm 200.000 ca để chọn phương án phong tỏa. Chính quyền Hà Nội hôm qua ngày 28 tháng 8 thông báo sẽ xét nghiệm đợt cao điểm từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với tổng số 200.000 mẫu và dựa trên kết quả này, thành phố sẽ lựa chọn một trong hai kịch bản sau ngày 6 tháng 9. Nếu không làm được, hãy để người dân tự cứu mình. Nhiều người Việt bức xúc và đau lòng trước số lượng ca tử vong do COVID-19 gây ra, trên cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng, theo con số mới nhất từ Worldometers, lấy số lượng thống kê từ chính quyền Việt Nam, cả nước đã có hơn 10.000 người chết, với tỷ lệ khoảng 2,5% trên tổng số nhiễm, quá cao so với số trung bình thế giới và khu vực. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 28 tháng 8 năm 2021, Tỷ lệ chết trên số ca nhiễm ở Việt Nam đứng thứ 7 từ trên xuống, trên cả Mỹ, Ấn Độ và nhiều nước trong khu vực như Philippines, Malaysia, Thái Lan. Trong tình trạng quá tải của các bệnh viện, việc tìm một chỗ để được nhận vào cấp cứu hay thở oxy gần như bất khả thi. Chị của tôi trên 70 tuổi, khoảng 2 tuần trước bị sốt và co giật. Đứa cháu gọi cho 4 đến 5 bệnh viện, nhưng chẳng có nơi nào nhận. May mà cuối cùng chị vượt qua nhờ uống thuốc do các bác sĩ quen biết cho. Trong khi máy thở oxy khan hiếm và đã có những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ các ATM oxy, các trang chính thức của nhà nước và báo chí chính thống liên tục đưa tin ngăn cản người dân mua máy oxy. Bác sĩ Wenchen, người Mỹ gốc Việt, có trang YouTube với gần nửa triệu người đăng ký và mỗi bài đăng của anh đều thu hút vài trăm ngàn người theo dõi. Trong clip số 285, những chiếc máy có thể cứu mạng nên có ở nhà, bác sĩ Wenchen khuyên người dân nên mua máy thở ở Mỹ thì không cần mua vì có công ty cho thuê và bảo hiểm trả tiền cho bạn. Dĩ nhiên bạn chỉ nên mua những máy chất lượng, ví dụ máy được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ cấp phép. Người bạn của tôi vừa đặt mua một máy thở sản xuất tại Trung Quốc nhưng được FDA chấp thuận cho gia đình với giá 15 triệu. Tôi biết nhiều gia đình không có nổi số tiền này, nhưng nếu nhiều gia đình có thể mua máy tính cho từng đứa con đi học, thậm chí từ bậc tiểu học đây lại là khoản đầu tư sức khỏe xứng đáng cho cả gia đình và người thân. Tôi biết cũng còn đó những nhà báo và biên tập viên đài báo chính thống đang chăn trở với nỗi đau của đồng bào mình. Song lại có quá nhiều phóng viên và phát thanh viên sẵn sàng viết và nói những gì cấp trên nhét vào đầu và miệng của họ. Qua bài viết ngắn này, tôi mong các báo chính thống cần nói nhiều hơn về sự thật thay vì tuyên truyền, vì điều đó có thể cứu rất nhiều mạng người. Bạn tin ai? Các bác sĩ đang chữa trị cho nhiều bệnh nhân COVID trong và ngoài nước hay các quan chức chỉ nói vì chiếc ghế của mình. Ghi chú, bản tin 24 giờ của VTV1 mới phát chiều tối ngày 28 tháng 8 khuyên dân không nên mua máy thở vì có khả năng gây cháy nổ. Bạn tôi, một chuyên viên cơ khí, đã đọc rất kỹ về nguyên lý cấu tạo và vận hành của máy, cho biết khả năng cháy nổ còn thấp hơn rất nhiều so với bình và bếp ga.